Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá. À, ngày hôm qua mình cũng có lên cho anh em hai trận đấu thuộc khuôn khổ uh, cúp C2, trận đấu giữa AS Roma và Real Betis cũng như trận đấu giữa Omonia và MU. Thì cả hai trận đấu này <clears throat> nếu tính theo kèo chấp thì uh, cả hai đội bóng cửa trên chúng ta đều không có chiến thắng nào cả. Tuy nhiên thì ở trong nhóm của mình cũng có đẩy cho anh em đó là những cái mã kèo tài cũng như là những cái mã kèo những cái trận đấu khác anh em đấy <clears throat> ở ngày hôm qua này trận đấu giữa Omonia và MU ấy thì cũng ờ, anh em chúng tôi cũng đi MU và đi kèm đấy là cái tài ba thì anh em chúng ta trận này hòa kèo đúng không à, chúng ta đớp được à, cái trận đấu Monaco với cái tài ba khi mà tỷ số là 3-1 à, Real Sociedad đấy, đi khách chấp 0.25 thì cho anh em chúng ta cũng à, bú được cái kèo này và trận đấu Lazio uh, đi uh, Lazio chấp 0.5 cũng như là cái xỉu 2.75 thì anh em trận này chúng ta cũng hòa kèo khi mà tỷ số là uh, không đều. thì chốt lại ở những cái trận đấu ở vào lúc 23 giờ 45 đúng không? Thì anh em chúng ta đã uh, húp được uh, húp được hai cái trận đấu ở Monaco cũng như là Real Sociedad và hòa hai trận đấu Lazio và MU anh em đấy <clears throat> đó là lợi nhuận thu về ờ, ở những cái trận đấu vào lúc 11 giờ 45 anh em nhá tiếp đến là những trận đấu 2 giờ đây những trận đấu 2 giờ cũng rất là rực rỡ anh em à, những trận đấu 2 giờ đấy là đi Arsenal chấp 2 cũng như là cái tài 3.5 thì trận đấu này anh em chúng ta lại hòa kèo khi mà uh, Arsenal thắng chỉ có tỷ số là 3-0 đúng không và trận uh, Roma và Real Betis thì anh em chúng ta có đi cái tài 2.5 đó đi mỗi cái tài 2.5 thôi thì trận đấu là à, trận đấu vào lúc 2 giờ thì anh em chúng ta cũng lại bú thêm được một cái kèo nữa cũng như là còn có một cái lợi nhuận đấy là một ăn 4 từ gái xiên 2 anh em đấy xiên 2 đi Arsenal uh, chấp 2 cũng như là cái tài 2.5 AS Roma thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm nhé ngày hôm qua chúng ta là bú được ba cái mã kèo uh, trận cũng như là ăn được thêm một cái mã kèo xiên 1 nhân 4 nữa. Đấy, rất là rực rỡ. Và ngày hôm qua thì cũng đã tổng kết hết uh, hầu hết tất cả các giải đấu uh, quan trọng rồi anh em, từ C1, C2 cho đến là C3. Đó. Và ngày mai uh, hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy, ngày cuối tuần sẽ lại là vận động tiếp những cái trận đấu của các giải đấu năm giải đấu lớn ở châu Âu anh em, ngoại hạng Anh, đấy Tây Ban Nha Đức rồi là Ý và Pháp <clears throat> và dạng sáng ngày mai dạng sáng ngày mai sẽ có hai trận đấu sớm của giải La uh, giải La Liga này cũng như là League One trận đấu giữa Osasuna và Valencia diễn ra vào lúc 2 giờ à, và còn trận đấu nữa đây là trận đấu trận đấu uh, của Đức nữa trận đấu ở giải Đức Bundesliga giữa Hoffenheim và Werder Bremen Trận đấu này diễn ra vào lúc 1 giờ 30 dạng sáng ngày mai anh em nhé. Và trận đấu ở cái giải Pháp giữa Olympic Lyon và Tolosi. Trận đấu này uh, diễn ra vào lúc 2 giờ. <clears throat> Đấy, sẽ có 3 trận đấu vào dạng sáng ngày ngày mai anh em. uh, <clears throat> mình sẽ làm uh, lần lượt từng trận một đi. Trận đấu giữa Osasuna và Valencia trước anh em nhé. Trận đấu ở giải đấu La Liga. Trận đấu này thì uh, Osasuna sẽ được thi đấu trên sân nhà và hiện tại thì, thì cái mã kèo handicap đang là Osasuna chấp Valencia 0.25 anh em ạ. <clears throat> Valencia được chấp anh em nhé. Mình đang thấy một viễn cảnh khá là hay trong trận đấu này khi mà Valencia lại được Osasuna chấp anh em ạ. Ờ, mặc dù là Osasuna được thi đấu trên sân nhà nhưng mà lại vẫn chấp Valencia. Ờ, chúng ta sẽ điểm qua một chút về mặt phong độ cũng như là ờ, thời điểm hiện tại thì vì sao lại có cái kèo chấp này anh em nhé. <clears throat> Thứ nhất đấy là Osasuna mùa giải năm nay họ chơi khá là hay. Hiện tại thì Osasuna đang xếp thứ 6 trong 7 ờ, vòng đấu và kiếm được 13 điểm. Còn Valencia thì trong 7 vòng đấu thì họ chỉ kiếm được 10 điểm thôi, cũng như là xếp vị trí thứ 9 anh em. <clears throat> Đây cũng sẽ là những cái lý do để mà Osasuna chấp uh, Valencia trong cái trận đấu này. Tất nhiên là đội bóng nào thì cũng sẽ có một cái thời hoàng kim thôi anh em. Tuy nhiên thì uh, Ờ, cái gì cũng có giới hạn của nó mà sẽ có lúc lên lúc xuống thôi vì vậy nên là anh em chúng ta cũng không nên là quá bất ngờ về cái chuyện mà Valencia hay là Osasuna chấp anh em đấy vì chúng ta có thể nhìn được những cái ờ, số liệu thống kê ở đây đúng không những số liệu thống kê ở đây cho thấy được là Osasuna cũng đá ờ, mùa giải năm nay khá là tốt còn Valencia thì lại ngược lại anh em <clears throat> và chúng ta sẽ xét một chút về những cái hiệu suất cũng như là hiệu quả của Osasuna đá trên sân nhà anh em nhé trận đấu này thì Osasuna được đi đá trên sân nhà mà anh em đấy được đá trên sân nhà à, mùa giải năm nay Osasuna đá trên sân nhà khá là tốt khi mà hầu hết tất cả các trận đấu ở trên sân nhà Osasuna đều có 3 điểm anh em ạ chỉ có mỗi trận đấu giữa Getafe cũng như là Real Madrid à, đá với Real Madrid họ cũng kiếm được một điểm đấy đây là một phong độ khá là ổn định cũng như là khá là tốt ở thời điểm hiện tại của Osasuna còn ngược lại Valencia là sao? Valencia đi đá trên sân khách. À, Valencia đi đá trên sân khách trong mùa giải năm nay thì à, mình đánh giá không được tốt với việc là họ để thua khá là nhiều và mới đây thì chỉ có một trận hòa lại trên sân của Espanyol. Đó. Đây cũng là những cái số liệu để anh em chúng ta có thể thống kê và sau đấy đưa ra một số những cái kèo tham khảo để anh em chúng ta bình luận nhé à, bỏ qua cái kèo handicap à, ờ, 0.25 đi chúng ta sẽ đến với kèo đấy là à, trên dưới tổng bàn thắng cả trận hiện tại đang là ở mức à, 2.25 ờ một mức một mã kèo mình nghĩ là khá là khó hiểu nhỉ 2.25 sau và như anh em cũng thấy đúng không mã kèo 2.5 lại ăn đến tận 2 chấm và đi cửa dưới thì lại ăn 1.6 anh em. <clears throat> Đấy. Vì vậy mà đây là các chuyên gia đang đánh giá rằng là trận đấu này sẽ ít bàn thắng anh em ạ. Tuy nhiên thì ờ, đối với cá nhân của mình nhìn vào cái đội hình dự kiến anh em, đội hình dự kiến hiện tại cả hai đội bóng nhá, kể cả Osasuna cũng như là Valencia đều thi đấu với đội hình đấy là 4-3-3, một đội hình ờ, anh em cũng biết là khá là thiên về tấn công đúng không và nó trải đều ra cả ba ba tuyến luôn đấy vì vậy nên là mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ là trận đấu rất hấp dẫn và có nhiều bàn thắng nên mình sẽ chốt cho anh em luôn nhá à, ngoài ra thì còn có những cái kèo đấy là kèo thẻ nữa anh em ạ kèo thẻ và kèo góc kèo thẻ thì mình cũng nói anh em để anh em chú ý này những trận đấu vừa qua anh em cũng có thể thấy đây rất nhiều những trận uh, rất nhiều những cái thẻ đỏ được rút ra kể cả hai đội bóng nhá, kể cả Osasuna cũng như là Valencia đều có rất nhiều những ờ, cái, thẻ đỏ. Đấy. Vì vậy nên là anh em chúng ta cũng có thể đặt một chút niềm tin vào thẻ trong trận đấu này được. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái kèo thẻ đang khá là cao, đến tận 6.5 anh em ạ. Cũng khá là cao. Nên là chắc là trận đấu này mình có thể uh, đợi khi nào kèo xuống thì anh em chúng ta hãng vào thì là hợp lý nhất. Mình sẽ chốt cho anh em nốt lại cho anh em nhé, nốt lại cho anh em một cái kèo để anh em chúng ta đi ngay từ đầu đi đây là cái mã kèo tài 2.25 đấy kèo 2.25 anh em nhé với ờ, nhận định cá nhân của mình thôi đấy thì anh em nào mà đồng máu thì anh em theo kèo của mình còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đánh ngược lại đấy đây là quyền của anh em trên hay dưới tài hay xỉu vẫn là cái quyết định cuối cùng ờ, đưa ra đấy là từ anh em thôi